theo lịch đã công bố sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2020 tới đây. Vào tối hôm qua, tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã cho biết là một số thông tin liên quan đến giải đua xe công thức 1 tên là F1 Việt Nam tên là Việt Nam Grand Prix sắp diễn ra tại Hà Nội. Toàn văn thông báo của thành phố cho biết là trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cơ sở bàn bạc thảo luận đồng của tất cả các bên và chủ tịch tập đoàn F1, chủ tịch FIA, giám đốc công ty Việt Nam Grand Prix và chủ tịch Ủy ban dân thành phố đã đi đến thống nhất để đảm bảo an toàn cho sức khỏe mọi người dân và sự an toàn cho các thành viên của các đội đua. Ban tổ chức và cộng đồng giới hâm mộ và ban tổ chức quyết định tạm hoãn chặng đua tại Hà Nội theo lịch đã công bố diễn ra từ ngày 3 tháng 4 năm 2020 đến ngày 5 tháng 4 năm 2020. Thành phố còn cho biết rằng là thành phố Hà Nội, tập đoàn F1, FIA và công ty trách nhiệm hạn Việt Nam Grand đã tiếp tục phối hợp để theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong thời gian tới để sắp xếp lịch đưa thay thế phù hợp với điều kiện tình hình khi dịch bệnh kiểm soát vào thời gian thích hợp nhất trong năm 2020 này. Trong năm 2020 này. Theo ghi nhận, ngày 13 tháng 3 thì các khu vực xung quanh sân vận động Mỹ Đình và các công nhân vẫn đang quá trình hoàn thiện đường đua. Theo như BH Thanh Quý vị và các bạn vừa theo dõi video ngắn của yêu đội lý và chúng tôi xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.